Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ 20 đến 25 tháng 9 năm 2020 của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Như quý vị biết, tuần qua một tuần tăng điểm khá tốt của thị trường chứng khoán Việt Nam, thị trường chứng khoán thế giới, đặc biệt thị trường chứng khoán Mỹ đã có 3 tuần liên tiếp giảm điểm. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng ta lại có đến ờ, trong 3 tuần đó thì hầu hết các tuần chúng ta đều tăng điểm Đấy, chúng ta có hai tuần tăng, một tuần giảm. Có thể nói thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay đang ở vùng điểm khá là nhạy cảm. Đấy. Quan điểm cá nhân tôi thì thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang chen Việc giá phục hồi trở lại test lại quanh M200 ở quanh mốc 900 là điều rất bình thường thôi trên chart tuần. Và có một số nhà đầu tư thì đang lý luận là thị trường vượt qua M200 trên daily hình thành xu hướng tăng các bạn lưu ý nhé, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Trong giai đoạn thị trường sideways, uh, sideways giảm hoàn toàn có những đợt vượt <coughs> vượt giá. <coughs> Ví dụ như cái ờ, giai đoạn năm 2019, hầu như cả năm thị trường đi từ tháng 2 cho đến uh, tháng 11 thị trường đi ở trên vùng 200 nhưng sau đó thì kết thúc vẫn bằng một cái cầu giảm rất là kinh hoàng từ 1.000 về rưỡi <clears throat> thế nên chúng ta hết sức lưu ý cái điểm vùng quanh 900 này là điểm nhạy cảm 900, 905 ờ, thị trường hoàn toàn có thể vượt giả cái vùng này để kích hoạt dòng tiền vào sau đó sẽ là điều chỉnh xuống vì đây là tuần thứ ba liên tiếp thị trường chứng khoán Mỹ thế giới đi xuống và nhiều khả năng ờ, cái xu hướng xuống mạnh sẽ hình thành trong thời gian tới Xét về yếu tố cơ bản, tuần tới thì có thông tin về cuộc điều trần của Chủ tịch Fed trước Thượng viện và Hạ viện Mỹ về tình hình ờ, cái gói, gói hỗ trợ CRAN, gói hỗ trợ về dịch bệnh COVID và cái ờ, tình hình kinh tế. Chúng ta nên nhớ nhé, trong các cuộc ờ, họp báo hoặc là báo cáo thì Fed có thể đưa ra những số liệu nó lạc quan hoặc nhận xét lạc quan nhưng khi điều trần trước quốc hội thì bao giờ nó phải là đưa ra những con số cụ thể do vậy rất có thể những con số cụ thể về tình hình kinh tế Mỹ đó, thì nó sẽ không được lạc quan như bình thường đâu và khi thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc thì hoàn toàn nó có thể kéo các thị trường khác cuốn vào một điểm đáng chú ý nữa thì chúng ta cũng hết sức lưu ý là ở giới đầu tư ngoại nhé bán liên tục uh, liên tục bán dòng uh, liên tục bán dòng thị trường chứng khoán Việt Nam trong nhiều tuần gần đây mỗi tuần đều bán dòng trên nghìn tỷ không hề nhỏ đâu một con số nó cũng không không bé đâu chúng ta không nên chủ quan điều đó chúng ta hãy lưu ý là thị trường chứng khoán Mỹ à, thị trường chứng khoán ờ, Việt Nam bây giờ đã liên thông và có độ mở rất lớn với thị trường chứng khoán thế giới rồi việc khối ngoại ồ ạt rút tiền nó là một dấu hiệu không không không tốt có thể gọi là không tốt đối với thị trường đặc biệt là đà tăng điểm của thị trường à, còn một điểm chúng ta lưu ý nữa các bạn hết sức lưu ý nhé làn sóng covid thứ hai hiện nay đã trở lại nhưng đa phần mọi người lại dường như không chú ý nhiều đến nó nhưng thực ra nó đang trở lại rất là mạnh mẽ đây chúng ta có thể nhìn thấy đây à, tính đến thời điểm này còn một tiếng nữa mới hết ngày nhưng mà theo thống kê thì số ca nhiễm bệnh là 320.000 ca đấy số người tử vong 6.000 số người tử vong thì không tăng lên so với thời kỳ tháng 4 đợt tháng 4 thì số ca tử vong 8 đến 10.000 người một ngày hiện nay chỉ tầm 6.000 nhưng số ca nhiễm bệnh đi trước bạn nhá đã tăng đột biến trong vòng gần 2 tuần trở lại đây trước đó chúng ta nên nhớ là đợt tháng 3 tháng 4 đỉnh điểm của dịch bệnh số ca nhiễm bệnh hàng ngày chỉ đâu đó rơi vào 170 180 nghìn ca hiện nay thì số ca nhiễm bệnh tăng gần gấp đôi Đấy, đã nhiều ngày liên tiếp số ca nhiễm bệnh đều vượt 300.000 ca. Nếu với cứ đà này tiếp diễn thì số ca nhiễm bệnh sớm muộn sẽ là 400.000, 500.000 ca một ngày và số ca tử vong tất nhiên sẽ leo sẽ sẽ đi theo sau số ca nhiễm bệnh. Có thể nói cái việc mà giới đầu tư đang dường như phớt lờ cái làn sóng Covid thứ hai, một phần nữa là do cái đợt này thì số ca lây nhiễm nó chia đều chia đều ờ, ra nhiều nước trước kia nó tập trung nhiều ở Mỹ số ca tử vong cũng vậy đợt này thì chia đều ra rất nhiều nước nhưng có một đặc điểm lưu ý là đợt này số ca nhiễm bệnh và tử vong lại đang rất lớn ở Ấn Độ chúng ta nên nhớ nhé Ấn Độ là quốc gia 1,3 tỷ dân đấy hiện nay thì mỗi ngày Ấn Độ hơn 100.000 ca nhiễm bệnh rất là khủng khiếp chúng ta nhớ là Ấn Độ như Việt Nam chúng ta là một nước thuộc top là thu nhập trung bình thấp do vậy khi mà dịch bệnh leo thang rất có thể cái việc uh, số ca nhiễm bệnh và ca tử vong nay mai tiềm năng nó sẽ cao hơn Mỹ rất là nhiều chứ nó không không như Mỹ đâu đó rất là nguy hiểm có thể nói là dịch bệnh Covid sẽ còn ảnh hưởng lâu dài nền kinh tế nó không chỉ đơn giản ảnh hưởng trong một vài tháng đâu hiện nay giới đầu tư đang quá là lạc quan tếu đấy, về nền kinh tế do vậy thị trường tài chính vẫn còn sau cái giai đoạn tăng giá thần tốc từ tháng 3 đến nay người đầu tư hiện nay vẫn đang dường như rất là chủ quan với thị trường bây giờ dường như mọi người là tách hẳn nền kinh tế thực và mọi người chỉ vì lý do là cứ in tiền là tăng không phải đâu nhé không phải lúc nào in tiền cũng tăng đâu giai đoạn này theo tôi đang là giai đoạn bước ngoặt nhà đầu tư hết sức cẩn thận cá nhân tôi thì khuyến nghị mọi người hãy cầm toàn bộ tiền nếu quý vị có muốn tham gia thị trường thì nên ở vị thế là bán xuống một phần thế thôi còn tôi không khuyến nghị quý vị mua lên bất cứ cái gì giai đoạn này đó là quan điểm cá nhân tôi có thể tôi đúng có thể tôi không đúng đây là tôi đưa ra quan điểm và góc nhìn để quý vị tham khảo nhé còn đó là về thông tin cơ bản à, xét về thông tin kỹ thuật thì đây chúng ta trở lại chưa hết là đối với thị trường chứng khoán Mỹ đi thị trường chứng khoán Mỹ à, thị trường đang hình thành cái mô hình vai đầu vai Đó, ờ, và mô hình vai đầu vai nó khá là rõ rồi nó sắp hình thành xong rồi đây chúng ta có thể nhìn thấy cái vai trái cái đầu cái vai phải Đó. khi thị trường lao dốc cá nhân tôi đánh giá thị trường Mỹ sẽ sớm lao dốc thôi sẽ không cầm cự được lâu nữa Đó. chỉ học kỹ thuật thì đang chỉ báo đối với chứng khoán Mỹ là chỉ số Dow Jones ờ, mà CD vẫn tiếp tục chỉ báo đi xuống nó đang tiến gần đến không rồi khi mà ACD dưới không thì nó sẽ lao dốc khá là mạnh đó một khi Dow Jones mở phá đóng cửa dưới 27.400 thì chắc lúc đó sẽ lao dốc rất là tóm tóm rất là mạnh các chỉ số chứng khoán Mỹ khác ví dụ như Nasdaq thì nó còn lao dốc mạnh hơn Dow Jones luôn đó Nasdaq đã đóng cửa ở mức dưới 11.000 rồi và nhiều khả năng Nasdaq tuần sau sẽ một tuần lao dốc mạnh mà CD Nasdaq cũng đã xuống dưới không nó đang cho xu thế xuống mạnh mở rộng SP500 cũng tương tự thôi mà CD chạm không tiếp tục cho xuống chỉ báo xuống chắc sẽ lao dốc mạnh trong 1-2 tuần tới thôi ngày lao dốc mạnh không xa đâu và khi chỉ số chứng khoán thế giới lao dốc mạnh người đầu tư ngoại tiếp tục bán mạnh bán dòng mạnh thì việc để chỉ số chứng khoán Việt Nam tăng giá hoặc là neo giá cũng là rất là khó Đấy. cá nhân tôi không đánh giá cao đợt phục hồi này có thể là một đợt phục hồi giả kéo lên để bán hàng kéo lên đến đâu giá hoàn toàn có thể lên trên 900 thậm chí là 901 902 quan điểm tôi sau nhịp lên thị trường vẫn đi xuống xuống mạnh luôn nữa chứ không chỉ xuống bình thường đâu do vậy quý vị hết sức lưu ý nhé cẩn trọng giai đoạn này xét về các cổ phiếu cổ phiếu VIX Đấy, vẫn đang rất là thần thánh bám trụ quanh vùng giá 90 95 à, nhưng theo tôi thì giai đoạn này nó bám trụ không khác thì cái giai đoạn đợt nó đi ở 9 1115 các bạn nhớ đấy, giai đoạn đấy tôi vẫn khuyến nghị quý vị là VIX hoàn toàn đao chen đó đã phá M200 và bây giờ chúng ta có thể nhìn rất rõ là Mỹ VIX hoàn toàn đao chen nhé giai đoạn áp chen VIX hoàn toàn nằm trên M200 bây giờ VIX hoàn toàn nằm dưới M200 vích hoàn toàn đào chen và vích sẽ tiếp tục xuống quý vị hết sức lưu ý lúc nào lao dốc tôi không biết nhưng tiếp tục xuống thôi VHM cũng vậy hiện nay đang bắt đầu lả lướt nhưng mà xu hướng chung là xuống rồi VHM sẽ sớm lao dốc mạnh thôi có VRE tín hiệu khả quan hơn hai má đàn anh nhưng chắc có lẽ quan điểm cá nhân tôi thì tính nó vượt MA200 cũng là vượt tín hiệu giả thôi các bạn cẩn thận à, tuần tới nhé chúng ta lưu ý nhé là các quỹ ETS đang cơ cấu danh mục chúng ta lưu ý là vào cuối năm tháng 11 và tháng 12 hầu như năm nào cũng là chu kỳ xuống của thị trường đấy cuối năm nó có rất nhiều vấn đề thứ nhất là các ngân hàng siết cho vay thứ hai là các ngân hàng thu hồi nợ các công ty chứng khoán cũng hạn chế cho vay margin cũng thu hồi công nợ do vậy hầu như không có dòng tiền vào cuối năm đâu nên các bạn hết sức cẩn thận quý 4 đối với Vinamilk thì đợt này đang phục hồi khá tốt đó. nhưng tôi cũng không đánh giá cao Vinamilk à, giai đoạn này Vinamilk thì rõ ràng là vẫn đang trong cái xu hướng là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước thôi đợt trước thì Vinamilk từng xuống rất sâu đợt này cũng đang phục hồi khá khỏe nhưng có lẽ một cái nghén không làm nên mùa xuân Vietcombank vẫn đang tích lũy căng đét quanh vùng 8x có lẽ chờ ngày à, sập hầm thôi Đó. chắc chúng ta còn nhớ cái nhịp Vietcombank rơi từ 95 xuống 56 rất là nhanh 40 giá rất là nhanh giai đoạn này tuy đang đi ngang nhưng chúng ta cũng hết sức cẩn thận BIDV cũng vậy thôi BIDV thì cá nhân tôi đánh giá BIDV đang bị giá định giá khá cao rất là cao so với các ngân hàng CTG CTG tuần qua tăng khá là tốt có lẽ là do đang bị định giá hơi thấp so với các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước tương đồng Techcombank tuần qua cũng tăng giá khá tốt Tuy nhiên tôi không đánh giá cao như phục hồi này Có thể đây là những cái tín hiệu ờ, kéo xả xoay vòng của nhà cái thôi Chúng ta hết sức cẩn thận VPBank cũng cho tín hiệu không rõ ràng. STB tuần qua tăng giá khá tốt nhưng tôi cũng không đánh giá cao. STB thực ra bây giờ rất khó để phân tích cái tình hình làm ăn. Còn tiêu chung lại với thị trường thì có lẽ rất khó. Cùng làm STB lại quay trở lại 12 rồi lại đi xuống thôi. Tiêu chung lại thì các cổ phiếu họ nhà BIC thì xấu. Ngân hàng thì tín hiệu lại tăng giá khả quan Tuy nhiên có lẽ đây là tín hiệu nhất thời. Gas thì chỉ báo không rõ ràng. Hai tuần liền đi ngang rồi. PLX cũng vậy. Có một nhóm khá là bất ngờ đó chính là nhóm hàng không. Đấy hiện nay tình hình kinh tế thì rất là bi đát hãng hàng không thì tài chính rất là bi đát nhưng giá vẫn là tăng khá là tốt tôi cũng khá bất ngờ với nhóm này Đấy. quý vị lưu ý hết sức cẩn thận bởi những cái cú lô lừa này còn đón tương lai tôi nói thật nhóm hàng không hiện nay đang định giá là quá cao chứ không phải cao quý vị hết sức lưu ý nhé cẩn thận quả bom nổ trận nói chung tự chung lại thì tôi không đánh giá cao uh, thị trường chứng khoán Việt Nam thời điểm này và quan điểm của tôi cũng hết sức cẩn thận nhé SRI rất nhiều nhà đầu tư sẽ nghĩ là nhìn bảo SRI là vượt MA200 là để đi lên quý hết sức cẩn thận nhé à, ờ, năm 2018 SRI có một lần vượt M200 đứng một hồi trên sau đó lao dốc ngày đời 3233 2019 cũng có đợt SRI vượt M200 ở vùng 30 sau lao dốc về tận 10 hoàn toàn có những tín hiệu giả là bình thường nên quan điểm cá nhân tôi thì quý vị nếu có tiền thì nên đứng ngoài quan sát ừ. còn cầm hàng nên canh bán thì thôi HCM cũng vậy tương tự SRI thôi hiện nay dòng tiền đang tập trung vào cổ phiếu chứng khoán nhưng tôi không đánh giá cao như phục hồi này chúng ta có thể lỡ sóng nhưng hết sức cẩn thận nếu muốn tham gia thị trường thời điểm này cá nhân tôi khuyến nghị là không nên còn đâu tùy quý vị thôi đối với chỉ số vn 30 ờ, giá đang ờ, quay trở lại đỉnh vùng 14844 ờ, nói chung là chỉ số này hoàn toàn có thể vượt qua nhưng cá nhân tôi vẫn đánh giá thị trường chung sẽ đi xuống do vậy quan điểm cá nhân tôi quý vị nên canh bán thôi chứ không có canh mua ba gì hết đối với chỉ số chứng khoán này nói chung tùy quý vị quan điểm cá nhân tôi vùng 1850 1860 đấy là một vùng bán khá tốt đối với phái sinh quý nên canh mà bán Đó. hiện nay chỉ chứng khoán cơ sở phái sinh đang dẫn trước cơ sở có thể nói quan điểm tôi thì tôi vẫn thiên về hướng là chiều chứng khoán thế giới tuần sau là lao dốc và chiều chứng khoán Việt Nam sớm muộn sẽ theo bước đàn anh thôi sớm hay muộn trước hay sau nên quý hết sức cẩn thận nếu tiếp tục muốn giữ hàng còn quý vị nếu bán phái sinh thì cũng hãy uh, nhìn dài ra một chút chúng ta không nên đánh hàng ngày còn quý vị nào giỏi lướt sóng hàng ngày thì cứ lướt thôi quan điểm tôi thì tôi sẽ sẵn sàng bán ở vùng giá quanh 900 và tôi sẽ chờ đợi chốt lời khi giá xuống dưới 700 đó là quan điểm cá nhân tôi có thể tôi đúng có thể tôi sai đấy là một góc nhìn để quý vị có thể tham khảo chúc quý vị đầu tư có một tuần đầu tư hiệu quả